cái đó bọn đó ba xe khách đó hồi ngợp chết đã chân luôn á công an không tới được điều tiết được mấy này chết luôn rồi kìa nó cháy ra kìa kìa đây là lửa nước chảy tới đâu lửa nó bốc tới nè đây cái đó không không không suy nhê đâu anh ơi cái đó nó cháy thêm nữa đó cái đó cháy thêm nữa đừng bỏ vô cái

mà mà mà ba cái lửa đó ba xe khách cho nó nhóc chưa không biết sao luôn á khách thì sao cho nó không biết sao luôn á mà khách mà quảng mà đi ra ngoài là chết lớn luôn á hết ba gói vô thua luôn á má càng chảy càng chảy quá trời luôn phải lấy đồ lắm lại kìa kìa nó bay qua nó ông ông đó ông ông mở cửa ra vậy chết rồi ơi về xuống đây cho ông kia kia ông mở cửa không hợp chết á ông nói tài xế không dở với trời cái này hít vô là là ngập liền á cao tốc rồi hết ngọn lửa khá bây giờ là bịch bùng cả một khu vực luôn kêu mấy ông tài xế nó bỏ xe chạy đi thua rồi mày là bế rồi bên đây gì nó nó, liếm qua nó chạy xe là nó dính hết vàng bên đó luôn chứ bên này gì nó tạt qua hồi trái mấy xe tải đó trơn luôn nè gió mà gió ở bên này không sao gió ở bên đó gió tạt bảnh là chết luôn á à, chỉ cho mấy ông đó ông ve đi tội nghiệp phải không kìa kêu đó ve đi kì kì kì kì gọi ngay ve đi chỉ cho ông năm mốt ông ve tội nghiệp bảo anh bây giờ không có cát trên đó mấy xe trên đó đâu có thấy đường đâu ve cháy xe bồn ở trên cao tốc em ơi cái này ba quá chắc rồi nó cháy không đường nào chữa thì kìa anh thấy nó bùng lên không thấy không quá chắc nó gặp nhựa là thua luôn bây giờ trong xe có bình chữa cháy không ta? Ờ, mình, mình, mình, mình, mình, mình, mình, mình, mình, mình chữa cháy không chịu nổi đâu.

bây giờ nước nó hạn chảy xuống không mà mấy chục tấn mà nó chảy xuống là chết luôn á này tới mấy chục tấn không rồi hết đâu kìa cây mà nó cháy kìa tại vì cái này nóng ghê không anh đứng sao nóng ghê không cái này mà có có cát nó đổ mình chặn lên là ngon luôn á Hưng ơi Hưng ơi mà sợ khách ở trên xe quảng là khách xuống là khách chết á lùi cũng không được luôn em ơi giờ chỉ còn khoảng cách lùi được tới đâu hay tới đó thôi con số xe chắc bị cháy lây luôn quá lửa không thể nào dập tắt được bây giờ anh bỏ cái gì vô là nó cháy lên đó thấy không đó đâu? nó quá chất mà nó quá chất nó gặp nhựa đường nó gặp nhựa đường nó là thua luôn cháy xe lạng ba mấy xe bị cháy luôn á Thôi ơi. Chặn lại. không mình bờ bên kia cái bờ bên đây khói dữ lắm đâu không thấy được nó bốc qua bên nó cháy lan bên kia tiền xe mình đó chứ cái máy xe tải mà đậu sát vách này là dính hết trơn rồi đó em bỏ xe em chạy rồi đó đó như mấy xe đó đó cháy bạc banh hết rồi đó mà ngay xe nào mà có ấy là có ấy là chết luôn á mình đứng cách biết coi sao mà nóng ghê không chữa cháy rồi mới chịu nổi chữa cháy mà chữa mà chữa cháy loại cát chứ chữa cháy nước cũng thua luôn tại này dầu không à ờ đáng dũng chậm quá mấy ông nằm đằng đó chịu chặn luôn rồi đó mà cái ông xe tải nãy ông mở cửa khói vô không biết ông có sao không không thấy ông luôn trời còn thôi giờ nhảy xuống xe luôn chứ bỏ xe luôn chứ mà ông mở ông ve ông mở cửa khói vô á